<laughs> ông ông này trêu cháu à ông ông hay trêu cháu lắm ấy ông hay trêu cháu à ơi à? À, à không đi nổi nhờ con không đi nổi ông đừng trêu xin chào tất cả ờ, em là vàng chào tất cả em là khua xin chào tất cả À, xin chào tất cả mọi người nhé đã quay trở lại ờ, channel tiếp theo của mình mình là Sa Trường Giang à, hiện tại thì uh, mình uh, lên trên nhà em uh, à, vàng em mỉ này để tiếp tục là đào cái uh, móng nhà nay thì uh, bà con là là, là đi vắng hết rồi chỉ hộ được buổi hôm qua được cả một chút nữa thôi và hôm nay thì giang lên trên này cũng là thông báo cho hai vợ chồng nhà em vảng em mỉ luôn là là là nhận thêm được món quà của một chị giang có nhận thêm được của một uh, chị hay là anh gì đó tên là nguyễn thanh huy nhá một người là nhận thêm ờ, một triệu để giúp gia, gia đình nhà em ờ, vảng em mỉ qua thì mình nhận được của anh ờ, chú bảng rồi là mình cũng đã lấy số gạo là là mới chở được 25 kg thôi còn 25 kg nữa và mang hai là của cô Family Ngô là cũng muốn gửi cho gia đình em trước mà Giang đã thông báo video trước rồi là 4 triệu 600 ngàn đồng và một của chị là chị Kim Anh chị Kim Anh thì ờ, đợt trước gửi cho mình 10 ờ, triệu 504 ờ, nghìn thì chị bảo là mình mua dầu với lại là nước mắm ấy. mình cũng đã mua lên rồi và trong thời gian tới mà làm là hai vợ chồng này thì mình sẽ mua dần lên cho gia đình và hai là hôm nay là thợ là sẽ vào để mình bàn giao công việc là, là toàn bộ là mình làm này là mình khoán trắng cho thợ đấy của mình nhé và hôm nay thì mình tí nữa mình sẽ tiếp tục là đào móng và trước khi đào móng thì giang cũng xin thông báo luôn là giang nhận được cái phần quà của một chị là, là, là thị minh gì đó chìm họ chìm mọi người họ chìm là chìm thị minh này là ở um, 44 trên 18 uh, đường uh, số 17 phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh nhé đây dạ, thì là dạ. ờ, giang cũng ờ, có cả cháu ờ, bị liệt 16 tuổi mà hôm hôm ấy là có lên nhà mình trao với em vàng là lên trên đó để trao phần quà thì mình tiếp tục nhận ở đây nữa à đây là có trong trong này thì chỉ có ghi là những cái ba lô cho cháu này 16 tuổi túi cho cháu mỉ này cháu mỉ là vợ vợ của em vàng ấy thì là vàng vàng mở ra cái túi này xem có cái gì đây để để ấy luôn cho cho cháu một tháng mình tỏ sao chăm bị non đó mà hả o đây để để giang xem hả thanh chị là tập lý mình tập lý ấy là cô cô có ghi này chị có ghi là giang chia cho cái uh, ờ, chiếu à, các cháu chia cho các cháu nhỏ là kẹo à, kẹo uh, bánh cho các cháu thì uh, ờ, thấy uh, cô nói đây thì uh, vàng chia cho các cháu luôn này bóc chia cho các cháu Ờ, bên này thì cái lụ lô cũng sư Cháo này thì bên lụ lô ba lô này lụ lô thì mình thấy là lụ lụ lụ áo ở đây lụ lụ ừ một phải rồi cho mình nhớ cho áo sợi của chủ cho mình một phải cho cho ô các con ờ, ấy xem là cảm ơn chú cảm ơn cô nhá một cháu là mình thấy nhá xin nữa nhá hai rồi hai tao hai xin nữa nhá hai ạ hai nữa hai chú nó nọ hai con cứ hai con xin chỉ bao ừ. xin là một hai mà hai mà chỉ bao mà sợi lo là sợi sợi lông lo gì có một phải ghép bao y linh áp bên luôn mà rồi có cái trâu hai lục số xin rồi nha hai chỉ hai chỉ lo nha nó nó hai hai chứ Ừ, có phương rồi. Không, hai là chỉ lo nha. Đây là Hà có gửi cho cháu ờ, dạ. là 16 tuổi bị ừ. liệt rất là nhiều luôn ở trong này thì vâng mình thấy là có kẹo đây vâng. anh em vào quay gần cho mọi người xem bình nước nóng này ừ nào từ dầu gì à là si dù gội si ông cái tóc là gì là si si lo muốn không một dạ. phải giờ mình nhớ cả số số lĩnh ở bên lưỡi lá bên lưỡi hai đây là ờ, của cháu 16 ờ, tuổi liệt ờ, tí tí nữa mình sẽ bảo em bảng mang lên cho gia đình của bố cháu cái túi này có bánh kẹo để đủ hết nha mọi người nhé còn cái này là túi này là của em mì tảng tao tảng nhá đi gió đây đây tảng em chứ tuấn đâu cho em mì đây quần áo với em có đây gửi ra đấy sẽ có cháu mặc cái gì dùng cái đấy ấy dạ hay suốt dạ, cảm ơn mọi người cho nhá ờ thì uh, cái uh, số kèo thì mình cũng bảo em vàng là chia cho các cháu nhỏ đây cái cháu uh, bị liệt đây này để bố mẹ thôi thôi cháu thế là bố ở nhà không vàng năm bố nó bảo nó đi kia rồi à đi vắng à, vâng, à thế thì cái ba lô tí là vàng cất vào kia tí là anh em mình mang chưa chưa mang lên cho cháu bảo dặn bố cháu ấy ừ. cái túi này là túi ấy là mình đưa cho mỹ rồi theo như yêu cầu của, của chị có đi trong đó bây giờ mình sẽ tiếp tục vào trong đó để để đào móng ờ, nhà giúp gia đình mọi người nhé anh cứ quay về đây quay gần quay em đừng sao là nhìn thấy cả người em ấy tôi mua tôi này chơi mua xuống này chơi cứu mua chống xuống chống chế lắm thế này mất thứ khó xuống còn có lo cái ờ, Đất nó hơi cứng mọi người nha Cái này đất nó cứng thì ờ, mình phải đào Tâm là nó không còn phải sâu quá đâu Thì cái nền này nó nền nó cứng rồi Cũng như ờ, mọi người hôm trước nói là Bảo Giang là nó nó cứng ở trên này Thì thôi mình làm nông cũng được ấy là mình cũng chỉ làm nó thôi không sâu quá như bên kia đất nó mưa quay trực trang phải quay trực trang đào sâu một chút chứ mà tụi nó tao là mình tụi nó nó có tiếng luôn có hình nữa không uống chút lát nào mình cũng chiều xem vàng là đi, đi nhờ người ấy đi nhá xem em ai dung thì con đá nếu về làm móng là chiều Đấy, là không có ở nhà rồi bây giờ chỉ chỉ ba người đi chợ tí xem nào được bao nhiêu mày ừ, nhờ tướng quá cơ mà vàng xây nhà xong lấy vừa hai tiếp luôn đi không, đánh nhiều vở thật nhiều vào Một răng đây một vở, một răng bên kia một Đây, đúng không bác ơi? Ờ, một lấy lắm. Ờ. Các bạn mừng già rồi. Già rồi, đấy. Đấy cho vàng đấy cho bác ấy còn máu lấy nhá. Vàng hai vậy rồi bảng nó lấy rồi. À. Ba đã. Một lấy hai vợ là già. Có sức. Chắc là đi được ờ này à, chỗ này một chút nữa là xong rồi. này thì cũng còn một chút nữa là xong rồi ở cái nhà bếp thì mình sẽ đào sau Thank you phía bên này thì nó đất mượn đây mọi người nên là mình à, đào sâu 60 nó là nó cũng gọi là đất thịt một chút nhưng mà nó vẫn là đất cứng đấy và nhiều uh, người comment phía dưới là bảo thôi không không nên đào sâu quá tốn vữa tốn đá mình ra à, uh, đây thì vì nó hơi mềm một chút mà còn phía bên này thì nó cứng rồi thân bên này là đào của nó rất là cứng luôn thân lúc nãy mình đào là mình biết là rất là cứng tay mình đào mình biết chiều thì rất là chuyển đá nữa thôi và nhận một ít gạch sọt để đổ ràng móng nó không quen á à. nó không quen ờ, nói nói vào trong máy rồi nó không quen thì nó lại <laughs> rôn, rôn. không được nó gọi là bị mắc mà gà gà mắc tóc đây đá như còn ai đồ móng ăn xin ok đấy không ăn được đâu bên này để... ừ. nhưng mà không có thì không tìm uh, bắt buộc phải phải có đá kia mới được có không, không được con này nó yếu chân móng này ừ. ông chiêu bảo nghe thôi lấy vợ hai kéo lòng hoàng lấy vợ thật anh ạ Nhỉ? Không có đùa đâu Này à, hai vợ đấy À. là hai đứa cháu là ở cùng à, Không vợ trước là đi à, đi đâu nhờ Bảo nhờ đi Trung Quốc à? Trung Quốc đấy. Anh ừ. Bây giờ là... Nhà, nghèo quá hay như nào? Cũng như này nghèo như này <laughs> nó bỏ đi. Nó bỏ đi. Mất thao thì uh, kiểu là nó bố chị ở đấy nó sang trung quốc rồi còn hai đứa con thì ở cùng mình à. các chị nó là, vâng, là anh là anh trai ruột của vàng đây đúng không ờ, anh trai ruột. ở bên ờ, túc đán này đúng không cái vàng kể rồi mà bảo là vợ trước nghèo quá nó bỏ đi trung quốc nó dài dài này còn làng nhà mà bỏ à ờ, thế á dài cái này còn làng mà sao còn làm nhà Sai một lớn là hay mà nói là lấy lái bác khỏe đi. Qua cho thấy là đi tốt. Trước là cháu chơi ờ, được hai ba mấy lần đấy. chơi được hai ba xi ở dưới lên đấy. Hai ba xi cả? Ừ. Ok, biết thế cho à. thuê bác chở sim đây đúng không nhỉ? Chở tô đúng không? Vàng lấy lấy xưởng lấy đấy, xong bên đấy. Vâng. Ừ. Đá này nó không phải đá, đá này cứng mà. Đá này không phải là cứng, đá này cứng lắm anh cứ đi lại thoải mái quay thoải mái là mà không phải gượng thích lắm cái đạn chạm vào đấy à. quần hầu tay biết chỉnh này hiểu không đấy bốn góc nhá thì buổi chiều nay thì ờ, mình mới ờ, gọi em em em ờ, đằng là thợ là sẽ nhận cái công trình để làm nhà em vàng ấy thì mình có hỏi qua em em em đằng em nói chuyện là là cái móng này là do đang đào hơi sâu thế đúng là em bảo là chỉ đào 30 hoặc là rộng 30 thôi và hôm qua thì Giang cũng nhận một số comment của khán giả Mọi người bảo là Giang đào hơi sâu, hơi tốn vật liệu Và em đằng em nói cũng vậy Và mình thấy cũng hợp lý thì Do là, là hôm trước là đội thợ xây chưa vào ấy Nên là mình cũng chưa, chưa thể nói chuyện được Nên Mình lại đào trước rồi Thì buổi chiều nay thì em vàng lấy ấy là mọi người lấy đá về lấp vào đây và cái vị trí này thì ờ, ấy là là cái chỗ này là em đang em nói là sẽ để lại để lại bốn cái góc tường trụ và không lấp đá vào đây con này này là tá có trò bao giờ tôi tỉnh này có chế có thấy có trò chỉnh chỉ cho bao giờ tỉnh chỉ sửa nữa khó luôn nói thì bé ờ, đó mấy tông dễ phải liều lâu tiền của họ có tuổi và tết sinh nha anh nhớ à mi bao có dễ à mi tuổi giờ thì tụ cơ cứ cứ lấy đi à, cứ lấy đi chúng nó cứ lấy đi bao mà phải bao trà ta để lại góc bốn góc bốn góc cho ấy sẽ đổ ờ, bê tông đấy để nó cái cột đấy hình như kiểu cái cột thì vì ờ, đang tính là cái đá chỉ trong đi dưới xe xá này nói tiếng hơm mông hiểu chưa hay là phải dịch lại tiếng kinh hả nó chỉ ô chỉ là chỉ giờ cái nằm mà cũng chỉ tuần này mất tàu thì ô linh ai như các ô các cũng cái thiết thì các lọ chưa đằng này đợt trước là cũng hay đi ốp lát xây dựng ở Hà Nội nên là mình cũng tin tưởng ờ, người đồng bào hâm mông đấy có bỏ ra rét còn lọ tít tàu họ chẳng nó lọ tàu nên chỉ có cha giờ linh hay gì dạ. Chiều nay là mình à, tính toán sắt này là bao nhiêu là sắt rằng móng không này Đấy đây là rằng trên này, khóa trên này đó là em tính như mình này. còn bốn góc em bảo nên để lại nhưng mà đào sâu này thì mình lấp đá bốn góc này sẽ đổ bê tông ở trụ lên để nó chắc nó không sập à, đất này đất cứng mà đằng em bảo đất cứng là không nên đào sâu quá này nó tốn vữa tốn vật liệu đúng là mình thấy là hợp lý À, ờ, vậy là vậy là xây được nó mặn cả là do nhà sập xây chủ mà chủ nhà là phải là theo lý luộc của người mông là ông phải là đào cái móng này thủng cái dịch kia nhưng mà cái móng này thủng thì xây cái này thì được nhưng mà cùng cái này thì ờ, thế thì để để rộng không không không làm cửa không được ờ, bắt đi tìm cửa ông tính là làm cái cửa nó rộng từ đây lên trên nhưng mà không có cái gì phải vướng cái bếp ở đây không là Lý phải đào cái móng đây này. Phải đào cái móng gì bên đây về đây. Không là cái giường của hai vợ chồng là nó phải nằm hay móng phải... gì không chỉ, chỉ cái này cái này thì thôi để ừ, em nói trước đấy xong là đào cái móng ở đây xong là xây tường nó khoảng à? ừ. hai mét hai mét tám hay là ba mét như thế này thì làm sao mà được cái phòng ngủ nếu mà ngang như thế này thì từ làng phải á từ đó giờ tí nói mình cũng ờ, nói chuyện với thợ xong rồi thì là cũng ờ, bàn bạc và tính ờ, cùng với ờ, em Đằng mua sắp bao nhiêu để làm giống mà cái rằng rằng móng chân không và bốn góc nhà là trụ cái đổ bê tông để nó chắc nó không lún đấy thì chiều nay là em vảng với mấy anh em nhà gia đình nhà vảng này sang giúp khuân cái đá về để ấy cho vào móng móng nhà chắc ngày kia được mọi người ngày kia thì mình ờ, với ờ, ấy là là là thợ sẽ bắt đầu làm ngày kia thợ là, là mình ờ, hôm nay là mình mai mình chở sỏi chiều nay mình chở cát mai mình sẽ chở sỏi và sắt lên để là ngày kia thợ bắt đầu làm là đổ ràng móng xung quanh này sau là mình sẽ lên tường đây là 25 cân gạo mà của um, chú Bảng ở dưới Hà Nội, Gia Lâm Hà Nội nhé, nhá? Là chú về ủng hộ 50 cân thì mình mới uh, lấy được 25 thôi. Còn 25 cân nữa với lại của một um, chị, uh, chị Kim Anh nữa cũng bảo mua uh, là hai chai dầu thì mình sẽ mua dần nữa nên mình mua một chai này. là chú đấy là bắp cải. Chiều nay là mình ấy là khuôn đá này, là móng nhà này. Thì mình uh, à, sang à, nhà em bị liệt Ê, Em bị liệt đây Ê, 16 tuổi đây này Lên ghế với ông, lên với ông Cháu đi lại khó khăn Xong rồi à, bố cháu là đi à, nương Làm ruộng rồi Để Túi quà mình sẽ gửi cho ông nội Của cháu, cầm hộ cháu thì bố cháu là đi uh, vắng này nên là mình uh, không không ấy được sang nhà không gặp bác ơi Thế cháu gửi cái đồ này cho bác giữ ờ, vào cháu với Cái đồ mà cái ờ, sáng nay cho cho cho cháu của mình ấy. Đấy là bác ờ, kiểm tra cho cháu là ở trong này bác thấy cái gì mà nó nó chảy nước hoặc như thế nào cháu không biết đâu. Bác cả cái này á. Vâng, tất cả của cháu mà. Có khi xây cho chuyện lũ này. Đó, ờ, cháu không lấy cái gì đây trong này nó có đầy này kẹo cái gì cháu không biết đâu cháu làm gì cháu lấy cái gì đấy Ủa, nó cho con ờ, của, của cháu hết của con hết đấy một chủ xây kẹo này sữa này à. ờ cảm ơn ờ chú biết đâu không phải cảm ơn chú đâu đây của cô ở trong miền nam đấy gửi cho con và dầu cô ấy sao ấy sữa tắm nó ui toàn sữa tắm có gì tắm tắm à? ba lọ sữa tắm ui tắm thơm ra dạ, hết rồi đấy sữa tắm ra hết rồi thùng nan ấy à, không không phải nó ấy ấn trong này nó chảy ra thôi ờ, đấy bác lên xem đấy ra đi sữa tắm của cháu thơm thế thơm mà sữa tắm con cháu đây cảm ơn chú đây cảm ơn chú đây cảm ơn chú đây ôi ôi không cảm không phải cảm ơn đâu của cô đây đấy bác bác mang lên nhá lòng của cháu thì ờ, bố cháu ở nhà bác cầm một cháu nhá Dạ. À? bá thay mặt của cháu ờ, bá đẻ thì là công nó bị cặt thì là cả cả cô là cả cả chỗ <laughs> ông ông này trêu cháu à ông ông hay trêu cháu lắm ấy ông hay trêu cháu à ơi à không đi nổi nhờ con không đi nổi ông đừng trêu ông sách lên thôi ngã đấy <laughs> không đi được nặng Tito <laughs> Bắt nào, khỏe lên Đấy Phải Dần tập dần là đi được đấy Đấy đấy ừ. đấy Tập dần là đi được Đấy Tập dần là đi được Khỏe nhỉ Ông nội chiều cháu Thôi bác cầm về cháu ấy nhá Giờ về cất đồ cháu với cái gì mang nó ra nó chảy hết cái kia ra ấy Cái sữa tắm ra của cháu là tối về tắm cho cháu Dầu gỗ bánh kẹo đấy Ăn đi bám cái này bán á Ừ chấm nhưng mà bán được bao tiền viên này? bỏ lời đen làm 40 nghìn một cân. 70 nghìn. 70 40 một cân. 70 nghìn một cân nghe hòn đá này. Ừ, mà loại có củ to này. Củ to ấy nó Nhưng mà người ta rồi. mua về làm cái gì? Chả biết là mua làm cảnh hay làm gì nữa, nó làm vòng tay hay là gì. Ô. Mà thế chưa, mình chưa mình... độ tốt đâu loại này phải để tốt rồi sắm luôn cái mình à, kiểu, à nữa cái loại này được 40 nghìn một cân rồi cái loại tốt của nó bảo hơn trang nghìn cái này không à được dạ? cái này gì được 40 nghìn ờ có hay nhở có thêm mà kiếm một yến là ấy nhỉ lần này mình mình ờ, sáng nhất là mình soi để xương hơn mà mình thả tay này à hóa ra lạ Ừ. Hôm nay Giang mới là để ý hôm nay lên vàng đấy là bà con mà đi lấy hòn đá mình lấy về làm gì để bán Cái đá này người ta thường gọi là đá thạch anh à, Không, à, cái thạch anh nó khác ở Lục Yên nó khác rồi ừ, Thạch anh là nó có nó có, kiểu có vân dụ kiểu như là cái, cái xe ben ấy Đấy, nhưng cái này không phải mà nó vẫn là cái hàng ờ, thanh nhưng mà nó à, à? nó vỡ nó rời hết rồi nó rời Vâng. Oh. Sau này loại này là đang ờ, lấy đi làm mẫu cho người ta có mua không? À đi làm mẫu để xem là người ta có vâng. mua không thì mình mới đúng mình đi kiếm thôi. Thì lúc uh, vừa ừ. là anh rể của em vẫn em đang đi à, kiếm à? nhưng mà bởi vì nó không có nhiều. À thì... đây à hiếm nhỉ hiếm thì ừ. vì đang nhà máy củ này về làm mẫu xem người ta mua à. chứ có hút hút to này hay nhỉ à đây là sao đập vút hết bởi vì là hồi đấy là đang đào ruộng thì bảo là cái đá này nó là không có dã thì à, người ta ở ờ, vương lắm thì người ta bê không nổi đi xong ra ngoài xong là người ta đập tan hết xong là người ta mới ừ. lấy xe phò hay xe rùa chở đi à. vứt giờ nó rồi giờ ừ. nó có hồn nó kiểu như mình còn đá để bán vàng ạ Đúng rồi Hôm Tây vào này chưa ờ, bị đập à? Mới mấy hôm trước là hội em đi 6 ừ. người Còn ờ, đi tận ờ, bên đất Sơn La và đi vòng tận à, đây à? qua mấy cái đồi núi cao này đi ừ. vào tận trong kia rồi à, đây à? Mà uh, đi lần đầu tiên thì mỗi người được 800 Đi 6 người mỗi người được 800 Ai à? Oh. lần sau là vẫn đi 6 người nhưng mà ừ. lần sau nó lại không kiến về nhiều thì anh em mỗi người đều 600 À đây à, ừ. rồi Nên cái hòn đá này Giang lần đầu tiên là, là thấy bà con nói như vậy là bán được cho tiền nó còn đá trắng là thạch anh thì có lẽ là bây giờ mọi Đó người đang bảo là hàng, thạch anh nhưng mà à, nó ờ, tách rời rồi tách rời, nó vỡ lấp lánh lấp lánh này, này. nghe nghe người ta nói bảo là ừ, ờ, trước là có núi lửa phồng lên là à, nó nấu chín đúng rồi đấy. núi lửa phồng lên nó nấu chín thành đá thạch anh chín là thành đá thạch anh nhưng mà ừ. loại này là, là đá ừ, núi lửa nó phồng lên là nó à. thổi nó đi bay à. về nó dụ nó đập nó vỡ hết à, tan hết giờ ừ. còn những miệng mạnh rời như này thì mà đi làm mẫu cho người ta mua không à, đây. mua thì mình còn biết đi kiếm dụ là à. cái tảng đá này thường thường thì mình thì mình lấy về làm cái gì người ta cho mình mình làm cái gì được rồi. mà người ta mẹ mình đi chẳng biết người ta chế biến gì nữa không à. là cái gì làm, làm cảnh hay cái gì đó mình nhà đi bán cho người ta mà mình vẫn có à. tiền thì đó dạ, là được rồi chỉ là cục đá thôi mình vẫn có dạ. tiền có tiền thì mình kiếm được ít nào ấy đấy là đồng ra đồng vào đúng rồi mua mắm mua muối sao đâu đúng rồi, nói chung tiền đi rừng mà nói chung là cái ừ. mắm muối mình chính ờ, ăn hàng ngày thì ừ. mình kiếm được cái thời tiết hôm nay rất là nắng mọi người ạ đây là nhìn có thể nhìn thấy cái đỉnh núi à, gọi là đỉnh núi ngọn lành luôn nếu chỗ ra mà nếu với người kinh đồng bào người kinh hay gọi là cái gọi là cái chóp nón nó hình như cái nón này mọi người đấy, đấy nhưng mà trên đấy là nó bằng thôi nó không nhọn Nếu mình nhìn xa là nhọn như kiểu núi phú xí ấy. cái ngọn núi, núi núi lửa ấy. nhìn rất là cao luôn thì nó rất là cao nên là cứ phục chân ngọn lành Ngày hôm nữa này ngày kia thì mình bắt đầu mới có thể là làm móng được có gì thì Giang sẽ cập nhật cho tất cả mọi người là cùng cùng à, biết tình hình làm nhà em vàng và em mình nhé